một cái trận của thằng Cadiz và Osasuna ở vòng 31 vòng trận đấu sớm nhất vòng 31 La Liga rồi nha. Thì giống như anh em đã thấy mình nhận định cho anh em á là chỉ cho anh em một mã kèo chính mà cho anh em rất là nhiều mã kèo phụ. Thì phần đầu tư cái vấn đề mà đầu tư thì anh em biết rằng cuối mùa giải rồi. Đầu tư là anh em chỉ ưu chủ yếu là đầu tư những mã kèo phụ á thì cái tỷ lệ anh em ăn kèo nó sẽ cao hơn. Còn những cái mã kèo chính thì nhà cái đang đưa ra với những cái mã kèo trên trời thì anh em không có thể vào cái mã kèo đó cái tỷ lệ ăn rất là thấp thì bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi những cái mã kèo phụ để tỷ lệ anh em kiếm à, tỷ lệ ăn của anh em nó sẽ cao hơn thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho anh em thêm một cái trận của vòng 31 La Liga nha anh em. Đó là trận của Girona và thằng Real Madrid diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 26 tháng 4 trùng giờ với thằng của thằng Osasuna và Cadiz luôn nha anh em. Thì anh em thấy trên màn màn hình của anh em á, là bên hai đội hình ra sân của hai đội. Thì bên phía Girona chơi với sơ đồ là 433 bên phía Real Madrid vẫn chơi với sơ đồ là 433 luôn nha anh em. À, còn trong cái bảng xếp hạng của La Liga thì anh em thấy thằng Real Madrid đang có một cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 65 điểm sau 30 vòng đấu chỉ dưới thằng Barcelona với 76 điểm thôi. Còn trong khi đó thằng Girona đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 30 vòng đấu. Thì à, thành tích gần nhất của hai đội á, thì anh em thấy trong cái thành tích gần nhất của đội chủ nhà là Girona thì anh em thấy Girona trong 10 trận gần nhất Girona chỉ thắng được 4 trận và để hòa 2 trận và để thua 4 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Girona trong những trận gần đây nhất á, thì Girona đang có một cái phong độ cũng trung bình tốt nha anh em thì đó là thành tích trong 10 trận gần nhất của đội chủ nhà Girona còn thành tích bên phía Real Madrid á, thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất Real Madrid đã thắng hết 8 trận và chỉ để hòa để thua hai trận, để thua trước Barca này nè, để thua trước Barca hai trận. Thì anh em thấy và để thua trước Villarreal. Đó, hai trận thua của Real Madrid toàn trong đấu trường La Liga không nha anh em. Còn hai trận cúp C1 gần đây nhất của Real Madrid vừa thắng Chelsea với tỷ số 2-0 nè. Lượt về cũng lượt đi thì à, thắng Chelsea với tỷ số 2-0 thì anh em thấy Real Madrid đang có một cái chuỗi bắt bại 4 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường thì anh em nếu mà tính theo um, Real Madrid trong cái mùa giải này Real Madrid đang có một cái đội hình đã cúp siêu hay luôn nha anh em đội hình đã cúp siêu hay nhưng mà anh em thấy trong cái trận này có sự thiếu vắng của Benzema Benzema là trụ cột nhất trong cái đội hình của thằng Real Madrid nhưng mà trận này um, huấn luyện viên bên phía Real Madrid là Alex ờ, Lotti thì uh, ờ, Ancelotti thì cho Benzema dự bị trong cái trận này để có thể dưỡng sức để đá cúp C1 và ờ, bán kết nha anh em để trận đó gặp Man City thì hai trận hai đội này đối đầu với nhau giống như là trận chung kết sớm thì bởi vậy um, trận này Real Madrid cho rất là nhiều cầu thủ trụ cột để dự bị trong cái trận này thì anh em có thể thấy trên mà trên màn hình của anh em là cái đội hình ra sân của hai đội thì bên phía Real Madrid đang thiếu rất là nhiều trụ cột trong cái trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong 4 trận đối đầu của thằng Real Madrid và thằng Girona trong 4 trận gần nhất thì thằng Real Madrid thắng hai trận và để hòa một trận và để thua một trận thì anh em thấy đây Real Madrid thắng trên hai trận trên đấu trường cúp Cuba, cúp nhà vua Tây Ban Nha và để thua trên đấu trường La Liga với cái tỷ số là 2-1 trên sân nhà và để hòa một điều trên sân nhà luôn nha anh em. Còn còn uh, trước đó thì anh em thấy trước đó trên đấu trường cúp uh, ờ, nhà vua Tây Ban Nha năm 2019 á, thì Real Madrid toàn thắng. Đó thì năm đó Real Madrid đang có phong độ cực kỳ tốt nhưng mà hiện tại bây giờ Real Madrid đang có một cái chuỗi giống như mà đang có một cái khát vọng lớn là vô địch cúp C1 mùa này nữa nha anh em. Bởi vậy Real Madrid còn có mục tiêu cực kỳ lớn nên gặp Girona trong trận này đưa ra với cái đội hình cực kỳ nhẹ cho Girona. Còn trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy một điều nè trận gần nhất thì trong trận đó hiệp 1 là không đều qua hiệp 2 cái đội ghi bàn đầu tiên á, là cái đội Real Anh Madrid thì anh em thấy Vinicius ghi bàn vào phút 70 và phút 80 đá ben cho các cầu thủ uh, Girona mới gỡ bàn thắng lại là một điều. Ờ, thì góc trong cái trận đó anh em thấy 8 góc, 7 góc nghiêng về phía Real Madrid thì anh em thấy cái sự áp đảo của đương kim vô địch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 thì giống như anh em thấy cái đội hình trong cái trận này mà Real Madrid đưa ra là à, rất thiếu rất là nhiều trụ cột thì anh em vẫn cứ vào cái mã kèo Real nhưng mà chủ yếu là cái kèo tài trước anh em vào cái mã tài từ đầu trận cho mình luôn thì hai này gặp nhau trên 4 lần đã ba lần nổ tài thì anh em nên đầu tư cái mã tài mạnh tay tài thì anh em vào từ đầu trận còn kèo chấp anh em có thể chờ kèo ra sân tuột xuống còn nửa trái hoặc là 0,25 anh em vào thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn quan trọng là anh em đã có vào mã tài rồi nó có bàn thắng sớm thì mình bỏ mình khỏi đá trận đó thì không cần phải bắt buộc phải vô trận đâu anh em đó thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho anh em luôn để anh em có một cái mã kèo anh em quýnh nó tiện nhất thì mình có chốt trên màn hình cho tất cả anh em là ba cái mã kèo để anh em có thể đầu tư trong cái trận này đây ba cái mã kèo mà mình chốt cho anh em đó là cái mã kèo anh em có thể nằm thằng Real Madrid chấp với mã kèo 0.5 tại sao kèo bây giờ đang là một trái nhưng mà mình cho anh em nằm ma kèo 0.5 thì chơi giống như anh em trong nhóm của mình là chơi trang anh em trong nhóm của mình á, hoặc là mình có thể chờ cái mã kèo tụt xuống 0.5 nhưng mà cái quan trọng là cái kèo mà anh em nên vô từ đầu là anh em vô cái mã tài 2.5 này nè nếu mà anh em vô cái mã tài 2.5 này từ đầu giống như anh em vô ba cậu ba năm cũ đi còn cái mã kèo trận đang chấp một trái anh em không cần vô vội nếu mà anh em chờ 15 20 phút kèo nó không chưa có bàn thắng anh em vào Real Madrid chấp 0.5 còn nó đã có bàn thắng rồi thì anh em đã vô được một cái mã tài 2.5 rồi anh em sợ gì nữa anh em bỏ cái kèo này luôn đó gạch cái kèo này ra bỏ luôn đây đây đó vì bởi vậy anh em quan trọng là anh em chơi trang anh em biết tính toán để anh em vào kèo như thế nào là hợp lý và lợi cho anh em nhất còn cái kèo hiệp 1 đang là tài xỉu 1 anh em chờ ra sân 10 đến 15 phút còn xuống có vào là 0.5 anh em đánh vào 0.5 thì cái tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn đó còn nếu mà nó có bàn thắng quá sớm thì anh em đã có cái mã tài 2.5 là cái mã trụ cột là mã kèo chính nó nằm ở đây nè mã trụ cột nó nằm ở đây nó gánh cho hai cái mã kèo này đó thì anh em đã vào được cái mã kèo này nếu mà anh em chờ không được hai cái mã kèo này nó đã nổ có bàn thắng thì anh em cũng đã chuẩn bị húp được cái mã kèo chính giữa mã kèo chính cho anh em rồi thì anh em không cần phải sợ anh em phải nghiên cứu anh em đầu tư cách như thế nào nó hiệu quả và nó có thể kiếm lợi được lợi nhuận cho anh em đó còn anh em mà chơi phim theo phương pháp mà mù quáng anh em chỉ biết chơi trên dưới tài xỉu là anh em chơi muôn đời anh em thua không bao giờ anh em thắng được trong những cái mã kèo mà thằng nhà cái nó đang đưa ra cho anh em đó thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang và anh em vào nhóm của mình để anh em chơi theo những một cái cách thức mà anh em có thể kiếm tiền từ nhà cái chứ không phải là anh em chơi để anh em nạp tiền cho nhà cái đâu nha thì bởi vậy mình mới khuyên anh em từ đầu video video nào mình cũng nói rất là nhiều cho anh em để anh em có thể có một cái cách đầu tư nó hiệu quả nhất đó thì anh em thấy